Xin chào các bạn Hôm trước thì mình có nhận được một tin nhắn của một người bạn Nhờ mình tìm hộ một chiếc laptop Với yêu cầu là phục vụ công việc cho bé nhà bạn học tiếng Anh Không cần có hình quá cao Chỉ cần vào mạng làm chuyên đề Copy tài liệu qua USB thôi Và yêu cầu là càng rẻ càng tốt Thì nhân đây mình xin trả lời câu hỏi này Và cũng xin nhân tiện giới thiệu các bạn một mẫu laptop Với giá chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng Sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu như tin học văn phòng cơ bản Phần mềm văn phòng, giải trí, xem phim, lướt Facebook và sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ở video nhé. Và chiếc máy mà mình giới thiệu đến các bạn đó chính chiếc Asus E402SA một chiếc máy thuộc dòng ebook với hình 14 inch nhỏ gọn trọng lượng nhẹ nhàng cùng mức giá vô cùng hợp lý với dung lượng lớn và vô số công nghệ được tích hợp E402SA được thiết kế hướng đến sự trải nghiệm của người dùng trong các hoạt động làm việc, học tập hay giải trí hàng ngày. Đây là chiếc máy tính sách tay có thiết kế thanh lịch, thời trang với các đường cắt khá là tỉ mỉ cho người dùng có cảm giác chiếc máy này vô cùng cao cấp. Trong khi đó trọng lượng của máy chỉ vào khoảng 1,65 kg cùng độ dày khoảng 2,1 cm với các góc cạnh được bo tròn, mềm mại, chất lượng hoàn thiện ở mức tốt giúp người dùng có thể cầm nắm máy một cách dễ dàng, chắc chắn đảm bảo sự ổn định trong quá trình sử dụng hay di chuyển hàng ngày. Về các cổng kết nối thì chiếc máy này được trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối như kết nối mạng LAN, USB Type-C, HDMI, USB 3.0 tốc độ cao, khe đọc thẻ nhớ cùng các kết nối không dây như Bluetooth, Wi-Fi chuẩn BNG đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. Màn hình của máy có kích thước là 14 inch, độ phân giải HD 1366 x 768 pixel nó sử dụng tấm nền HD LED cùng công nghệ tinh chỉnh màu sắc giúp cho hình ảnh thu được có màu sắc trung thực, hài hòa giữa các giải màu. Chất lượng màn hình tốt giúp người dùng có thể làm việc, học tập hay giải trí rất là thoải mái. Ngoài ra thì màn hình có độ sáng tốt đảm bảo cho sự trải nghiệm của người dùng không bị gián đoạn. Bàn phím của chiếc máy này là dạng bàn phím chiclet có kích thước full size với khoảng cách giữa các phím được sắp xếp vô cùng hợp lý, độ bền cao cùng hành trình phím chỉ 1,6mm cho cảm giác gõ cực kỳ tốt và đảm bảo sự chính xác trong quá trình nhập liệu. Trong khi đó thì touchpad trên máy là dạng bàn rê cảm ứng đa điểm, cho phép người dùng có thể dụng nhiều ngón tay để thao tác với máy như trên smartphone. Các yêu cầu của người dùng sẽ được touchpad phản hồi ngay lập tức và vô cùng chính xác. Về cấu hình của chiếc máy này, mặc dù nó kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn được trang bị bộ vi xử lý Intel Xeron N350 2 nhân 1,6 GHz cùng với bộ nhớ RAM là 4GB cho khả năng thực thi các tác vụ một cách trơn tru đa nhiệm mượt mà và tiết kiệm pin cho máy. Cấu hình của máy đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu cơ bản của người dùng trong các hoạt động làm việc, học tập hay giải trí hàng ngày. Ngoài ra thì với dung lượng bộ nhớ lên đến 500 GB, người dùng có thể dụng để lưu trữ hình ảnh, video hay tài liệu cần thiết một cách vô cùng thoải mái. Trải nghiệm thì cho thấy máy có thể chạy 6 tháp trình duyệt mà không hề bị giật lag. Để cho máy giúp luôn được mát mẻ, dễ chịu, Asus đã trang bị cho máy công nghệ iSchool giúp nhiệt độ trên bề mặt máy luôn giữ trong khoảng 28 đến 35 độ C, vừa tiết kiệm điện năng, lượng pin cho máy, vừa cho người dùng có thể trải nghiệm máy một cách thoải mái trong thời gian dài. Thời lượng pin của máy các bạn có thể dùng trong khoảng 3 tiếng đồng hồ liên tục. Tiếp theo về loa của chiếc máy này thì được trang bị hai loa chất lượng cao cho công suất lớn cùng công nghệ độc quyền Asus Stripmaster cho khả năng tinh chỉnh âm thanh theo các tùy chọn có sẵn và người dùng có thể tinh chỉnh tùy ý khi cần thiết. Sự kết hợp giữa công nghệ và phần cứng giúp cho thanh mang lại độ chi tiết, trong trẻo, đưa người dùng hòa mình vào một thế giới trải trí đỉnh cao, vô cùng sống động. Và sau đây, mình sẽ mở thử loại nhạc để các bạn cùng trải nghiệm chất lượng hoa của sản phẩm này nhé. Quả thực thì đây là chiếc máy khá là thú vị đúng không nào? Chỉ với khoảng 3,8 triệu đồng, bạn đã có thể sử cho mình một chiếc máy có thiết kế đẹp, nhỏ gọn, cân nặng chỉ vào khoảng 1,6 kg và hiệu năng cũng khá là ấn tượng. Nếu như bạn đang nhu cầu muốn mua một chiếc máy tính giá rẻ để làm văn phòng hay chỉ đơn thuần là xem phim YouTube hay học tập thì đừng bỏ qua chiếc máy này nhé. Và video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn có kiến gì xin vui lòng để lại phía dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo